nhưng mà nhiều việc thì em vẫn làm được một mình ví dụ như cái gì là em làm được một mình và cái gì thì em không làm được một mình dạ ví dụ những việc uh, cá nhân của em uh, sinh hoạt cá nhân thì em làm được một mình còn những việc như ví dụ như là giải trí đi hay là đi du lịch đi thì bình thường mọi người sẽ ờ, đi một mình hay gì đó nhưng mà em không bao giờ đi được một mình à. em cảm thấy cô đơn ồ oh, vậy là em đã biết được là bây giờ cặp bồ không thể nào một mình được <laughs> sao nói chuyện nó què chất vậy thì bởi vậy cá tính mà chị ờ à, vậy Đôi là khi cá, cá tính, hả? người ta nói chuyện như vậy để cho đối phương người ta hiểu như thế nào đó à, người ta bắt à, nghiệp chớ chị à. còn điểm yếu nè điểm yếu thì em um, hơi cục xúc cục xúc là giống như cục xúc xích không hay là cục xúc sắc khi mà lời nói nói ra nó hơi bị cục á à giống như là em cọc tính em ăn nói bộc trực à em không cọc tính lắm không có phải ông này không có hiểu để tôi giải thích nè cục thị. xúc có nghĩa là người miền trung người ta nói giống như là cục giác hòn á Ủa chưa nghe từ đó luôn hả? Có nghĩa là nói cái gì nó cục cục nhắn nhắn nó không có văn chương nó không có hoa à, mỹ. À, nó cục lũng ờ, à, nó cục lũng đó gọi là đúng cục xúc dạ, đúng vậy rồi đó. đó. À. Wow, cá tính ha, đẹp gái dễ thương ha. À, mà. Đáng lẽ chưa qua coi nhưng mà tại vì giải thích rồi thẳng sẵn coi luôn. À. Ấn tượng á, cá tính á. Dạ, Được. Sẵn chị đĩa đây luôn coi. Điều đó hello em dạ, wow hello à. được nha bữa nay nhà gái ổn á ổn là gì chị phải tết kỹ hai chàng trai Hồi bên ờ, đây mới thấy được. bên nhà trai cũng ổn quá ổn cứ bình tĩnh dạ dạ giờ quay lại với chàng trai ở ghế màu đỏ nha ghế màu đỏ này nha à, điểm mạnh điểm yếu của em là gì thì điểm mạnh của em em làm được mấy cái liên quan tới nghệ thuật một chút còn à, về điểm yếu của em thì à, em thấy em là một người hơi kỹ về cái chuyện sạch sẽ nó giống như là một cái căn bệnh gọi là ám ảnh cưỡng chế đó chị biết không sao bị kỹ quá à em cấp độ mấy cấp độ mấy em là so với người bình thường thì hơn một tí là về vấn đề vệ sinh thôi chị dạ đúng rồi về vệ sinh ví dụ như là nhà cửa là em thích nó sạch với lại em cũng hay thức khuya chơi game rồi lướt facebook thông thường mấy giờ mới ngủ thường thường thì là 2 giờ trời ơi trễ quá vậy rồi mai mấy giờ dậy bảy rưỡi là dậy rồi Nhưng nó có khỏe không khỏe thì khỏe thì vẫn khỏe sao biết khỏe thì vì một ngày em làm việc rất là nhiều em bán đĩa cho người ta hả em bán đĩa đâu có gì đâu hao tốn em phải lực. đi giao cho người ta nữa với lại à, cũng hay đi thể thao thể dục thể thao mong manh như lá cỏ quá dạ, ngại mong manh nhưng mà được cái có thể lực à. dạ tới cô gái ghế đỏ bên đây nè nói về sở trường sở đoản đồ sở trường của em là hát rồi hát rồi anh biết mà ngoài ra thì em còn uh, nấu ăn cũng em cũng hay uh, sạch sẽ gọn gàng ừ, em sạch sẽ gọn gàng em nha. cũng không thích uh, người bừa bộn mình có cái tật xấu gì không em dạ tật xấu của em là cũng thức khuya giống bạn trời ơi em tới khuya làm gì đôi khi kiểu cũng đi hát như về khuya á chị ăn trễ rồi xong cũng đi chơi trễ là khoảng bao nhiêu giờ thì em ngủ tầm hai ba giờ lại trùng khớp nữa trùng khớp dữ vậy trời bây giờ tiên thì em nghĩ là tại sao em ế cái vấn đề đầu tiên đó là về tài chính em mới buôn bán kinh doanh mới đây thôi chính vì vậy nên bây giờ em mới ờ, quyết định là em tham gia chương trình à. còn trước đó thì cũng có một à, vài mối tình nhưng mà cũng có một mối tình ở trong sân khấu cùng sân khấu thì cũng yêu được uh, một năm yêu nhau được một năm mà tại sao phải chia tay em thì lúc đầu thì cảm thấy là uh, vui nhưng mà sau này thì cảm thấy là xa vời về à, gia đình nữa à, buổi này các bạn trai nó cũng hơi yếu yếu á dạ mà chị thấy em nó cũng không có được mạnh á dạ em nghĩ là có khi nào là vì nó như vậy không dạ không em em chắc chắn không phải dạ. chắc chắn không phải dạ. em biết chị hỏi gì không có nhiều bạn nữ cũng hay hỏi em mà à vậy luôn hả hỏi về cái giới tính của em giới tính hả? của em à, rồi dạ. em trả lời làm sao dạ em thì em trả lời thẳng là em thích con gái em thích con gái dạ rồi ok bây giờ tới em nè giờ em nói giọng dạc lên tôi có bao nhiêu cuộc tình này nè phải nói lớn lên em uh, có ba cuộc tình rồi ạ bắt đầu liệt kê cuộc tình đầu tiên là cuộc tình sâu đậm nhất và làm em nhớ tới giờ còn lại ờ, hai mối tình kia quen được một tháng tìm hiểu mà không hợp thì em chia tay thôi sâu đậm sao chia tay lúc đó thì cũng mình cũng còn nhỏ tính tình mình ngang bướng lúc đó là bao nhiêu tuổi Dạ 18 tuổi 18, bây giờ là nhiêu? Dạ bây giờ là 25 Giờ em với bạn đó cũng là bạn bè Nguyên thì sao? Em chạy qua hai mối tình rồi Tình đầu của em năm 18 tuổi, 3 ừ. năm 3 năm nhưng mà mối tình đầu tiên thì có công khai và mối tình thứ hai thì em không công khai tại sao không công khai nhất là em quen một bạn đó lớn tuổi hơn em 2 tuổi ủa lớn 2 tuổi rồi sợ không công khai bà bạn nó có đã có gia đình đã có gia đình là lúc quen em là đang có gia đình luôn bạn nó ly dị rồi chị và có một người con rồi và đó là lý do em không công khai ý là bạn nó không muốn công khai bởi vì nhất là hai người em với bạn nó chỉ là mất tìm hiểu nhau trên tình bạn với tình yêu không dạ, phải tình thù mối tình đầu người ta kêu hay là mối tình khó quên à. thì ờ. em bởi vì hai bạn đó bằng tuổi nhau và mọi thứ đều tương đồng nhau ủa vậy là cái mối tình đầu của em cũng lớn hơn em 2 tuổi luôn dạ đúng rồi oh. có những cái khoảng thời gian như là những cái hành động y đúc nhau thì em hay nhắc đến người yêu cũ cái cô ta giận hay nhắc tới người yêu cũ dạ đúng rồi chưa à, có kinh nghiệm nên chưa. bạn đó giận bởi nhất là mối tình đầu tiên của em á chị thì bạn nó cho em rất là nhiều thứ dạy cho em biết cái nào là yêu nhưng mà cổ quên dạy cho em là đừng bao giờ nhắc cái người phụ nữ này trước mặt người phụ nữ kia dạ đúng rồi bữa nay chị dạy luôn nhớ nha chuyện tình yêu em sao em cũng có ba mối tình chuyện tình yêu của em hơi nhạt một xíu ừ. hơi nhạt mà ba mối tình mối tình đầu tiên thì là 8 năm trời ơi trời cả một dừa muối á trời mối tình 8 năm mà bà kêu là nhạt nhạc ở đâu vậy dạ bây giờ mới nhạc nè sao 8 năm mà chia tay em yêu đơn phương em yêu đơn phương cái gì vậy trời cô làm tôi choáng nha trời cô làm tôi sốc nha có thể nào cho biết được cái tên mà em yêu đơn phương là bạn của em bạn học bạn đúng, mà nó nghe nè rồi 8 năm đó là em có thổ lộ tình cảm với anh đó không dạ không tới bây giờ bạn vẫn chưa biết nhưng mà sau 8 năm là em à, quyết định chấm dứt rồi quyết định sớm Trời ghê tự yêu xong tự chấm dứt tự chia tay Nhưng luôn tại sao em em em em mạnh mẽ vậy em cá tính như vậy mà em không nói cho anh ta biết em cũng thấy làm bạn thì bền hơn em thấy ổn không thấy ổn không không em thấy hơi hoang mang anh ơi hơi hoang mang em đừng làm cho bạn hoang mang mối tình thứ hai là đại học bao nhiêu năm một năm nhưng mà chắc là do em nhạt quá nên bạn bỏ em em là một người yêu rất là nhẹ nhàng á em không phải là yêu kiểu uh, cháy bỏng nồng nàn rồi mỗi ba mỗi ba là cũng gần đây nhưng mà em cũng yêu đơn phương nữa hả nữa hả Cho cô bé này thần tượng lam trường quá à? tình đơn phương hoài luôn á trời đất ơi người ta biết không dạ em tỏ tình nhưng mà người ta từ chối sao nguyên nguyên nãy giờ em nghe ba mối tình của cổ em có cảm xúc như thế nào nguyên em cũng hơi hoang mang bây giờ mình hỏi ý kiến người thân một chút xíu đi em xin chào chị cát tường chào anh đạt nãy giờ em ngồi ở đây em uh, thấy hai bạn nữ ở đây điều đầu tiên đó là hai bạn rất là dễ thương em ấn tượng với uh, bạn ngồi ghế màu đỏ thì uh, bạn đó có cái giọng nói rất là hay lôi cuốn bạn đó cùng làm nghệ thuật chung với người anh của em thì em nghĩ cái điều này nó sẽ dễ có cái cảm xúc đồng cảm với nhau hơn dễ dẫn đến tình yêu hơn Dạ em chào à, chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt Em à, làm à, cùng phòng kinh doanh với bạn Nguyên Thì em thấy hai bạn nữ hôm nay cũng dễ thương Bạn nào cũng có cái cá tính riêng hết Nếu cảm thấy hợp á, thì có thể cho nhau cơ hội Theo gì em khuyên bạn bà, bạn Nguyên là chọn bạn Dạ nào? theo em như bạn Nguyên á Thì em chọn bạn ghế màu xanh Chọn bạn ghế màu dạ, xanh Dạ chứ bạn Nguyên với bạn ghế màu đỏ em thấy không hợp lắm Đàn trai đã lên tiếng rồi thì đàn gái mình rụt rè làm gì xin phép được chào anh hứa minh đạt chị cát tường và à, tất cả khán giả có mặt ở trường quay ngày hôm nay ạ à. anh ghế đỏ là hợp với chị của em à, mỗi khi mà đàn gái chia sẻ cái gì thì anh hay à, chú ý lắng nghe thì à, em thấy là anh hợp với chị em rồi mời em gái còn lại Dạ em xin gửi lời chào tới anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường, ba người chơi và khán giả ở trường quay ạ. À nãy giờ mọi người nghe là chị em kiểu rất là cá tính với chị em thì ra là vẫn là một người con gái cần được bảo vệ yêu thương rất là ngọt ngào nên là em hy vọng là ở chương trình chị sẽ tìm được một người phù hợp em nghĩ là ai sẽ phù hợp với chị của em dạ nếu mà dựa trên quan điểm của em thì em nghĩ là anh ghét xanh